tính năng mà khóa ga khi ta tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè còn cái khóa ga mà khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại có một số bếp nó có thêm cái nút 3 giây như ở bếp này đây thì nó sẽ tăng nhiệt độ của bếp bên phải từ hai trăm rưỡi lên 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa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 bạn nào mà có nhu cầu sử dụng công tắc rang hay là đã chọn cho mình một cái dòng bếp ưng ý và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua các bạn có thể chụp hình lại vị trí ngay con đó và các bạn sẽ gửi cái hình ảnh đó vào Zalo, Viber hoặc Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149 để được nhân viên chúng tôi gửi hình chi tiết đến các bạn xem và hỗ trợ các bạn thêm. Số 1, đây là dòng bếp nút xoay. Dòng bếp nút xoay có mặt men chống xước, giá 1 triệu 7 nè. Số 2, cũng dòng bếp thuốc xoay mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang giá nó chỉ có một triệu rưỡi thôi tiếp theo nữa số 3 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 4 mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang bếp này shop có tặng thêm một cặp kèn dự phòng giá thì 2 triệu 6 tiếp theo số 5 giá 2 triệu 3 đã được gắn công tắc rang và có mặt men chống xước sẽ có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng số 6 cũng có mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang nè giá thì 1 triệu 6 tiếp theo đến với một số dòng bếp có nút nhấn số 7 mặt men à, mặt à, đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 8 cũng là dòng bếp Paloma có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 2 Rinnai mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 6 số 10 mặt men chống xước đây giá 3 triệu 2 tiếp theo tôi sẽ đến với một số bếp có ờ, mặt kính cường lực full chức năng số thứ tự là 13 ở đây đây là mặt kính cường lực viền inox thì bếp này nó sẽ có kiền hai cái kiền là inox nắp che đầu chia lửa này cũng inox đây và nắp khối này cũng là inox thì bếp này nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp chức năng của nó là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu cho bếp bên trái bếp bên phải là nhiệt việc chọn cái nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt ở trên là chế độ hâm giúp ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín á, thì nó sẽ kéo dài thêm từ 30 giây cho đến một phút thì nó sẽ khóa ga lại tiếp theo nữa là chế độ rang đây là cái nút 3 giây nè ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo cái loại thực phẩm đó đây và hẹn giờ nướng bằng phím cộng trừ này nút điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ là nút điện tử tiếp theo đây là dòng bếp Rinnai cũng có mặt kính cường lực những cái chức năng nấu nướng nó thì nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà ở bếp nướng thì nó chỉ có hẹn giờ nướng và nướng thì một tầng lửa tiếp theo <coughs> Osakaga thì đây là dòng bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật á, thì mình có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp đây thì bếp này nó sẽ có hẹn giờ nấu được cho cả hai bếp nấu đây bếp bên trái bếp bên phải sử dụng đồng hồ điều chỉnh thời gian ở đây chế độ nấu cháo và nấu cơm và nấu cháo ở bếp bên phải thì nó sẽ có là nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm và nút 3 giây ở bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng nướng là hai tầng lửa cũng có mặt kính cường lực tiếp theo đến với một số dòng bếp ga âm thì đây là dòng bếp ga âm hiệu Rinnai full chức năng cái mặt kính của nó tràn viền thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà nó lại được hơn những cái dòng bếp khác là sẽ có hẹn giờ được cho cả ba bếp nấu những cái nút tròn đó là những cái nút mà bật tắt bếp theo thứ tự từ phải qua là bếp bên phải bên trong bên trái và bếp nướng tiếp theo đến với cái hàng trưng bày mặt men chống xước và hàng dùng lướt đây cũng có mặt men chống xước thì tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà tôi vẫn chưa có vệ sinh các bạn muốn vệ sinh thì mình có thể liên hệ đến shop để được à, vệ sinh và mình sẽ cộng thêm cái phí vào tất cả những dòng bếp từ sẽ có bảo hành và trước khi giao bếp sẽ làm một cái clip test những cái tính năng của bếp trước khi giao bếp từ có công suất mà trên 2.000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 để sử dụng còn những bếp mà nó có công suất dưới 2.000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên khi sử dụng các bạn phải à,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 bếp này có mặt men cấm xước đây đầu chia lửa của nó còn đầu nhôm nguyên khối nè đây đầu chia lửa nó cũng còn rất là đẹp đây là cái mức giá của nó ở mức hai triệu sáu đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau á, thì tôi cũng sẽ che kín lại nè để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện thì bếp này được xuất xưởng vào tháng 4 năm 2018 bếp thì đẹp đời thì lại cao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 nước cạn nồi này á thì ở cái que cảm biến đó nó chỉ chịu cái nhiệt độ ở dưới đáy nồi á cái nhiệt độ mà chịu ở cảm biến này nè nó chỉ hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga có một số bếp á, thì nó sẽ có ờ, thêm cái nút 3 giây thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến đó từ hai trăm rưỡi lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khống chế cái vấn đề đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái mà không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa như bếp này shop sẽ gắn một cái công tắc ở công ờ, tắc rang ở cái vị trí bên này các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị vị trí bên à, trái này khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn đối với bếp mà nó có cái thêm nút 3 giây thì sếp ừ. sếp sẽ gắn thêm vào cái à, nút 3 giây đó sẽ tích hợp công tắc rang vào nút 3 giây các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến sếp qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được bếp này sếp sẽ gắn cái công tắc rang vào đây bếp vẫn chưa gắn nè thì khi, khi quay clip xong thì sếp sẽ gắn công tắc rang vào ở à, cái bếp này giờ dạ, shop cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi cũng sẽ kèm thêm một cái lò xo nè khi nhận bếp về các bạn sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương là cái dấu cộng này để nó tiếp xúc được với nhau sau đó các bạn sẽ cho cái dấu còn lại của cái lò xo nè cái đầu còn lại của lò xo